Hello, mình rất vui khi gặp lại ờ, quý vị khán giả Hôm nay mình sẽ cho quý vị khán giả nghe một bài Trong cuộc sống chúng ta hầu như ai cũng đã trải qua Đó là một bài hát rất hay, Hương một người dương Kính mời ờ, quý vị cùng lắng nghe Đời ai đi trước, ngày mai ta sẽ ra sao Cuộc sống là bao, vì đâu không mến thương nhau chia sống chống sang nhau anh em một nhà mà không thấy đau lòng ấy sao đời như chiếc lá ngày mai gió cuốn bay xa dù chưa dù sao nào ai sanh tử không qua bạc tình lời danh giờ đây có nhau sao đành toan tính nhân nhân tình anh em của một người đứng một người đứng đôi khi có nghĩa có tình đôi khi không nghĩ cho mình giúp người xa rời Doing me đôi khi không nghĩ cho mình giúp người xa cơ nào cũng cha ơn mà tại sao ta em một nhà chung một dòng máu tranh nhau đủ điều nào trước đó sao? ngài ai ơi hãy nhớ chung một mẹ chớ quậy đá nhau anh em như bát như tay rất lạnh đùm bọc đỡ đừng có nhau xin cảm ơn quý vị nhiều nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh cho mình like và chia sẻ với nhiều người cùng xem nhé xin cảm ơn quý vị nhiều